Đấy. Ôi trời Hơi gà các bạn vì là lâu ngày không chơi Đó. Không biết là có qua được Ô oh, không được rồi Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Hiếu Lan TV Chúc quý vị và các bạn một ngày mới tốt lành, tràn đầy năng lượng. Thì trong clip ngày hôm nay, mình xin uh, giới thiệu cùng quý vị và các bạn à, tiếp theo cái series tuổi thơ tôi của Hiếu Lan TV. Trong clip này, mình sẽ tiếp tục trong cái mô típ về trò chơi điện tử 4 nút. Nhưng lần này chúng ta sẽ chơi trò chơi điện tử 4 nút với một chiếc máy tính chúng ta sẵn có trong nhà. Ưu điểm của việc là dùng máy tính để chơi các trò chơi ngày xưa là chúng ta có thể tải rất nhiều trò chơi mà bây giờ nếu chúng ta muốn chơi thì à, mua cái băng à, điện tử bốn nút này rất khó Đấy. và nó hay bị trùng lặp các trò chơi nhưng khi chúng ta cài giả lập trên máy tính thì ưu điểm của nó là chúng ta không bị trùng lặp và trò chơi là không giới hạn các bạn Đấy. bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách cài đặt và sử dụng trò chơi trong clip này mình sẽ thử chơi trò chơi con cha cho các bạn nhé đầu tiên các bạn sẽ ấn vào cái phần à, mô tả ở phía dưới cái clip này à, các bạn sẽ thấy cái link à, mình để cái link Google đây thì các bạn à, copy cái link này và các bạn dán vào trình duyệt Đấy, ví dụ mình dán vào trình duyệt à, ờ, chôm sau đó à, mình sẽ dán vào cái trình duyệt chôm cho các bạn xem Đấy, mình dán vào mình à, enter Đấy. Thì chúng ta sẽ thấy được có một cái thư mục giả lập nét tới đây mình sẽ áp rất nhiều cái game lên đây cho các bạn à, tải về như là Mario là Super Quanta rồi uh, Kage rồi các loại trò chơi à, mà chúng ta vẫn quen thuộc với trò chơi bốn nút Đấy, thì đầu tiên để chơi được chúng ta sẽ phải cài cái giả lập uh, Gillette này nhé à, chúng ta sẽ nháy đúp vào cái phần giả lập chúng ta ấn vào cái biểu tượng uh, download này tải xuống này Đấy, chúng ta đợi cho Google quét uh, virus một chút thì uh, trình duyệt sẽ tự động uh, down xuống đấy rất nhẹ có 500 kg sau khi uh, tải xong chúng ta sẽ bấm vào cái mũi tên này đã ấn nút mở các bạn nhé à, chúng ta ấn nút run à, và chúng ta ấn một nút insert rồi như vậy là chúng ta đã cái xong tiếp theo chúng ta sẽ nháy đúp vào cái biểu tượng con da à, chúng ta cũng ấn vào tải xuống đó. đó như vậy là chúng ta đã tải xong sau khi chúng ta tải xong cái giả lập chúng ta cài đặt thì có cái biểu tượng là Gillette ở ngoài màn hình chúng ta sẽ tiến hành bấm vào cái biểu tượng Gillette bước đầu tiên là chúng ta sẽ ấn vào option chúng ta cài đặt à, vào nút input để chúng ta cài đặt cái à, à nút bấm cho bàn phím à, nếu chúng ta chỉ chơi một mình thì chúng ta sẽ setup player 1 còn nếu chúng ta có hai người chơi chúng ta sẽ up player 2 ví dụ như con cha cá ghe này có hai người chơi Đấy, chúng ta thì à, đây, trong cái clip này thì mình sẽ setup có một người Đấy, mình chọn player 1 nhấn vào nút setup và tiếp theo mình ấn nút A là nút bên trái di chuyển bên phải là D nút di chuyển lên trên là V kép nằm xuống là nút S nút chọn select là V nút start để chơi là B và tương đứng với các nút bấm AB đó. rồi sau đó chúng ta nhấn vào OK là xong sau khi xong chúng ta sẽ ấn vào nút file chúng ta open để chúng ta mở cái file game đó cái file game này thì chúng ta nên lưu gọn vào một cái thư mục đấy thư mục nào đó sẵn có ví dụ như đây là mình để trong cái mục là download ở ổ d đây còn tra đây mình sẽ bấm vào và mình chọn open đấy sau này bạn sẽ tải các game như kage rồi ninja rùa thì các thứ thì cũng ta cũng để đây thì chúng ta mở nó tiện hơn đấy hay đây ví dụ mình tạo ra một cái thư mục à, ghi là giả lập à, led này đó rất là tiện sau này tất cả những game giả lập mình sẽ cho vào đây đó. mình sẽ ấn vào nút là open đó đó, các bạn đã thấy cái giao diện quen thuộc của cái trò chơi kinh điển nhá đó, cái nhạc đúng là quá quen thuộc đó. mình chơi một mình à, mình sẽ ấn nút ờ, start này bắt đầu và mình chơi thử cho mọi người cùng xem nhá. đoạn này mình sẽ cố gắng à, qua được các màn tiết độ à. ngon cố gắng để phá đảo ô oh, tự nhiên lại đi tụt xuống đấy nắp từ kỹ à như vậy là ba màn một rồi trong uh, thời gian tới các bạn cứ ấn vào cái link mô tả dưới mình sẽ cập nhật các game tiếp theo và mỗi một game mình sẽ làm một cái clip review để chơi các cái game đấy ờ, cho các bạn cùng à, xem rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo của Hiếu Lan TV mong các bạn hãy ấn nút like subscribe và chia sẻ nếu thấy hay Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo và những ai 8x, 7x à, và 9x đời đầu thì hãy vào xem và ôn lại một thời tuổi thơ của chúng ta.